mai vẫn phải gầy mẹ già đã sắp xa cây lờ đâu lá rừng tội này gánh xa hàng mẹ ơi sông biết ra sao con sao gánh hết công lao một đời mong đồng cài áo đúng nơi đâu bằng mong thiếu